Xin chào các bạn, nếu như trong máy tính của các bạn có kho báu hay là những cái thông tin dữ liệu nhạy cảm hoặc đơn giản hơn là các bạn chỉ không muốn để cho người khác sử dụng máy tính của mình các bạn sẽ làm thế nào? Đương nhiên là cài mật khẩu rồi và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhanh nhất để bảo mật máy tính của bạn bằng cách cài mật khẩu trên máy tính chạy Windows 10 Ok, chúng ta cùng bắt đầu video nhé um, và chúng ta sẽ bắt đầu đến luôn với việc đặt mật khẩu cho máy nhá ok đầu tiên chúng ta nhấn vào Windows rồi chọn setting và sau đó chúng ta chọn mục account chọn sign option rồi chúng ta tiếp tục chọn mục password và ấn add password để thêm mật khẩu mới cho chúng ta ở đây chúng ta có ba dòng new password và confirm password là mật khẩu của bạn các bạn sẽ nhập hai lần để xác nhận lại và phần password hints là những cái gợi ý cho mật khẩu chúng ta nếu chúng ta không may mà quên cái mật khẩu đó ừ. và đây rồi chúng ta sẽ nhấn next cho tài khoản và nhấn finish là xong vậy là chúng ta đã xong rồi nhá và nếu các bạn không muốn sử dụng mật khẩu chúng ta sử dụng mã pin cho máy nhé cách này là rất là đơn giản các bạn chỉ cần nhấn Windows rồi setting rồi sau đó chúng ta chọn account chọn vào sign option thay vì chọn password chúng ta sẽ chọn Windows Hello Pin và chúng ta nhìn vào add ở đây chúng ta sẽ nhập mật khẩu cũ của chúng ta vào ở đây pin chỉ là bốn số ok và các bạn đợi một chút thì mã pin của chúng ta đã được thêm vào và như vậy chúng ta sẽ không cần nhập mật khẩu để mở máy nữa ok rồi nhá và đến cái thứ ba là mở khóa bằng hình ảnh chúng ta cũng vẫn như cái thao tác cũ như là vào setting rồi account save option và sau đó chúng ta chọn picture password nhấn add và ở đây chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh mà chúng ta yêu thích để mà đặt làm màn hình khóa rồi chúng ta nhấn vào True Picture ở đây mình đã có sẵn hình ảnh rồi ok và nhấn Open ở đây chúng ta sẽ điều chỉnh được kích thước của hình ảnh sau đó chọn Use Picture chúng ta sẽ có những cái cử chỉ như là vuốt này xoay này như mình mình sẽ có vuốt từ trái và phải rồi từ phải qua trái rồi một lần nữa và như vậy chúng ta có ba cử chỉ rồi chúng ta nhập lại lần nữa một hai và ba ok như vậy là hoàn thành rồi Và ở đây chúng ta còn có hai cách nữa là sử dụng phần cứng của máy, ví dụ như là mở khóa bằng vân tay hoặc là nhận diện khuôn mặt. Nếu mà như những máy của bạn nào có hai cái phần cứng này thì các bạn có thể sử dụng ngay nhé. Rồi với chúng ta cùng bắt đầu luôn và nhìn khuôn mặt nhé. Vẫn là những thao tác cũ như là Windows, rồi Setting, Account, sau đó Sign Option, rồi chọn Windows Interface và chúng ta nhấn Setup. Ở đây chúng ta Get Started và nhập mã pin của chúng ta. Rồi nó sẽ tự nhận khuôn mặt của chúng ta. Rất là nhanh phải không ạ? ok vậy là mọi thao tác đã hoàn thành rồi đấy và chúng ta chỉ cần mở máy lên là máy sẽ tự động nhận diện khuôn mặt chúng ta và ấn enter rồi chúng ta bắt đầu luôn nhận diện vân tay nhé ok cài đặt account rồi chúng ta chọn say option và vân tay chọn setup get start và nhập mã pin như bình thường thôi ok rồi chúng ta đặt vân tay cảm biến và chúng ta thực hiện thao tác này là khoảng 2 đến 3 lần để máy nhận đủ các góc cạnh vân tay của chúng ta Ồ, oh, ở đây của mình bị lỗi rồi <laughs> Xin lỗi và mình cài lại nhé Ở à, đây rồi, ok Nhìn lại mã pin này Rồi mình đặt vân tay Ok, quá trình này sẽ mất khoảng độ 10 giây, 5 đến 10 giây Tùy theo loại vân tay của bạn nhé ừ. Ờ, của mình đã xong rồi đây như vậy là vân tay của chúng ta đã được hoàn thành và khi đăng nhập chúng ta chỉ cần sử dụng vân tay thôi và video hướng dẫn thủ thuật về cách cài đặt mật khẩu cũng như bảo mật Windows của mình xin được tạm dừng ở đây. Hy vọng các bạn có thể tìm được những cách để bảo mật máy tính của mình cũng như là mở khóa máy tính của mình một cách nhanh chóng nhất. Um, nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy nhấn like và subscribe kênh của mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.